Xin chào anh em, thì hôm nay tôi xin giới thiệu với anh em một cái top để giúp anh em chơi tất cả các cổng game online đổi thưởng hiện nay anh em nhé hãy top báo xỉu, anh em vào xỉu cho tôi Đấy, Tôi cài đặt top ở trên bên góc tay trái màn hình anh em đấy hãy đèn báo xanh nhấp nháy đấy thì với cái top này nó rất là an toàn nó có thể xâm nhập vào tất cả các hệ thống game online Đấy, để giúp anh em giành chiến thắng em nhé thì với cái toóc này là chuẩn xác 100% anh em chỉ cần cái đặt toóc trên máy và và mở game ra và đánh em nhé xíu này 522 xíu rất là chuẩn xác nhé anh em nhé đấy, thì với cái toác này đấy anh em đánh đều tay đánh vừa tiền cho tôi để tránh nhà cái có thể phát hiện ra anh em nhé đấy, từ dây thứ 40 là toác nó sẽ báo kết quả cho anh em đấy, toác tiếp tục báo xỉu đây em vào xỉu với tôi lưu ý là đánh vừa tay đánh đều tay vừa tiền em nhé Đấy, có thể là 4 đến 5 ván cược anh em có thể đánh sai lệch cho tôi một ván để tránh nhà cái có thể phát hiện ra thì lưu ý này khi nhà cái mà phát hiện ra anh em sử dụng cái top hỗ trợ này thì nhà cái nó sẽ khóa tài khoản của anh em đương nhiên anh em sẽ không rút được tiền và người ta sẽ fix lại cái lỗi này thì à, thì cái top này anh em sẽ không sử dụng được anh em nhé top báo xỉu anh em vào xỉu xíu là 2 4 2 8 nút Đấy, rất là ok thì anh em nào ở gần ấy có thể liên hệ với tôi qua trực tiếp nhà của tôi mang máy lên tôi sẽ cài đặt và hướng dẫn anh em trên máy của anh em còn anh em là ở xa ở những cái vùng dịch không thể tới được thì có thể liên hệ kết bạn qua Zalo và tôi sẽ cài đặt từ xa cho anh em anh em nhé Đấy, tốt báo tài anh em vào tài cho tôi thì à, tôi sẽ bảo hành cái tốt này cho anh em trong vòng một tháng nếu trong vòng một tháng mà nhà cái nó phát hiện ra và nó fix lại lỗi anh em có thể liên hệ với tôi tôi sẽ cài đặt cái tốt khác cho anh em và anh em lưu ý này khi em cài đặt trên tốt trên máy đấy, và tôi sẽ cung cấp cho anh em một mã anh em đăng nhập cái mã vào là em có thể chơi được em nhé mỗi máy là một mã riêng anh em nhé lưu ý tôi mỗi máy là một mã riêng tài này 6 44 14 nút tài thì đây nó là cái công nghệ mới top mới nhất hiện nay đấy đảm bảo nhất hiện nay đấy anh em lưu ý nhé hiện nay các nhà cái người ta lập trình ra đấy. nếu như anh em mà đánh xanh chín rất khó có thể thắng đấy thì anh em muốn giành chiến thắng thì anh em phải sử dụng đến cái top này để hỗ trợ anh em và anh em lưu ý này với cái toát này mỗi ngày anh em có thể ăn từ 10 đến 30 triệu đấy trong cái phạm vi đấy thì em nghỉ cho tôi anh em mà cố anh em tham em cũng đánh lớn và ăn nhiều hơn thì khi nhà cái nó phát hiện nó sẽ khóa tài khoản đấy thì đương nhiên anh em sẽ không rút được tiền em nhé top báo xỉu anh em vào xỉu với tôi đấy thì trong quá trình chơi đấy thì anh em cần hỗ trợ hay cần tư vấn gì thì có thể là liên hệ với tôi qua cái số điện thoại hiển thị cho mình ấy tôi sẽ hỗ trợ cho anh em anh em nhé xíu này ba hai hai xíu rất là chuẩn xác nhé Đấy, từ giây thứ 40 đổ đi là top nó sẽ báo kết quả cho anh em top báo tài anh em báo tài cho tôi Đấy, vào đều tay nhé lưu ý nhé vào đều tay Đấy, và có thể đánh nhỏ thôi đừng đánh lớn khi mà anh em đánh lớn xong anh em đánh chuẩn xác quá thì đương nhiên nhà cái sẽ chú ý tới mình Đấy, và khi người ta phát hiện ra thì người ta sẽ khóa tài khoản thì anh em sẽ không rút tiền và fix lại lỗi thì anh em sẽ không sử dụng cái token đấy tài này 6 3 5 tài rất là chuẩn xác em nhé thì với cái tool này đấy thì đang được rất nhiều anh em áp dụng Đấy, vào tất cả các loại game online đổi thưởng rất là hiệu quả em nhé thì anh em có thể liên hệ với tôi tôi sẽ hướng dẫn tư vấn cho anh em anh em nhé như tiếng này đây góc báo tài anh em tiếp tục vào tài tôi đánh đều tay anh em nhé đánh đều tay lưu ý đánh đều tay cho tôi